chào mọi người Bây giờ Lộc giới thiệu cho mọi người cái chiếc T1 Demo của công ty Xe là biển số Sài Gòn nha mọi người 51H Và đăng ký tháng 7 năm 2020 Xe sản xuất năm 2019 Xe này là phiên bản T1 Luxury Top Line à, Nó sẽ có đồng hồ digital cấp big Và hỗ trợ đỗ xe Camera lùi thì theo hãng và sẽ có rửa camera lùi nha mọi người đó mọi người à, nhìn chiếc xe và lọc quay à, chi tiết cho mọi người xem từ à, trong ra ngoài nha T1 Luxury Top Line màu trắng đăng ký lần đầu tháng 7 năm 2020 rồi lọc quay cho mọi người xem nhé giò mới nha cái này mình chỉ cần à, đánh cái lớp à, keo lên thì nó sẽ mới thôi bỏ xe xe có trang bị bệ bước chân nha ok đó bỏ xe nha mọi người để quay sát cho mọi người xem rồi bây giờ mình bỏ à, cửa ra mình xem bên trong cái này thì nó có chìa khóa thông minh ở đây nó có sensor ngay chỗ cái tay nắm cửa thì chúng ta sẽ thấy là à, ghế chỉnh điện và nhớ vị trí ghế đây là đồng hồ digital cockpit đây và số km 6.383 km xe mình nha vừa mới đi thôi à, đăng ký tháng 7 năm 2020 mà mọi người cho nên là à, xe mà trong tầm 10.000 km đổ lại thì đang còn rất là mới mọi người nhìn bên trong nhé ở đây là hệ thống chiếu sáng auto hết nha mọi người đèn sương mù trước sau đèn sơ mi à, bên trong này chúng ta quay kỹ bên trong để thấy là xe vẫn còn rất là mới đã có hơn 6.000 km thì mới mà mọi người sẽ như mới vậy thôi vô lăng nè vô lăng nè Tộc quay kỹ cái vô lăng cho mọi người thấy là hầu như đang còn rất là mới thấy không ạ ừ. đồng hồ digital cockpit 13 in đây và số km là hơn 6.000 km thôi ở đây nó có thể hiện ờ, mấy cái giao diện ờ, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình xe này chủ yếu đi ở trong thành phố thì ờ, với lại chiếc xe thì nhiều nhân viên đi cho nên là nó không được đều và nó đang để là 12.9 lít trên 100 km Đó, màn hình bên này đang còn rất mới nha mọi người Lọc quay chi tiết trên dưới cho mọi người xem hộp số DSG 7 cấp và 4 chế độ lái mọi người quan sát và chiếc xe này còn bảo hành hãng 2 năm nữa hơn 2 năm nữa nha tại vì đăng ký tháng 7 mà xe mình được bảo hành 3 năm thì chiếc xe này sẽ còn được bảo hành hơn 2 năm nữa mua chiếc xe này thì nó sẽ được lợi à, tiền thuế và một phần tiền à, giảm giá đồ các thứ cho mọi người keo chỉ đó xe này thì à, hãng mình sẽ cam kết là không đâm đụng ngập nước nha đó. lọc quay chi tiết cho mọi người sẽ có 12 cảm biến xung quanh xe cho nên rất là an toàn Đó, chi tiết rất là chi tiết những cái rong chỉ là cho mọi người để thấy cái sự mới của chiếc xe 6.000 cây thì rất là còn mới nó hơi chóa đúng không mọi người tiếng đóng cửa rất là chắc rất là chắc chắn nha mọi người vâng thì lộc giới thiệu đến mọi người cái chiếc xe T1 Luxury uh, top line cho mọi người để mọi người uh, có thể uh, chọn lựa thêm uh, một option trong việc mua chiếc xe của mình nhé vâng, quay lại cho mọi người xem